là sản tôi đi cho hôm nay ờ, tôi sẽ mổ con gà mổ con gà mà mọi người đi xem trong siêu thị thì các bộ phận đều tách rời chân đùi cánh đầu tách rời kêu à ờ, nhưng jin no nori ni wa o yarikata スーパーに ベチョベチョですね。手羽先と桃、頭、紐をベチョベチョ。Trong siêu thị người ta bán uh, ờ, từng bộ phận riêng hết ra. Hiện nay tôi sẽ mổ con gà như vậy, giống cách của người Nhật làm. Mọi người hãy xem. Đầu tiên, đầu tiên là cắt cái đầu まずは頭切ってこれ切ってchiếu à tiếp theo là rạch một đường ở đây cô c nó trên tay cầm vào đấy cái tại đến lưng thôi à, khăn tay sẽ lật là rạch đường ở đây bên này một đường ra bên này một đường rạch đứt ra thôi các bạn được cái, cái tệ chỉ vì hoạn thân tay tiếp theo là lật con gà như này bẻ ngược lên

gà to gà già dai vị trị cái nghỉ cái thứ hai cội ngôi chỗ đệm ngôi kệ dùng dao ấn vào chỗ này nào 그다지 와리 중요한 문의 문의 cái tay tiếp theo là mổ cái phần ngực ức ra Lemonade. Boa! Kasami. sami đây là hai con chuột nó ức gà nai rô nội tạng là Sedimo Sedimo <clears throat> cái đen đen này là nằm sát ở cái sống lưng con gà thế là tất cả tất cả tôi đã mổ con gà từ ngực này cánh này là đùi và cái cánh này thì à, mình sẽ cắt ra cắt ra như này nếu mà cánh gà bé thì để nguyên và nếu mà cánh gà to này mình cắt tiếp cắt tầm hai khúc hay ba khúc tùy mình cắt đúng vào khớp của nó đúng vào khớp đã vào xương thì rất là, là khó xương phải chặt là đây là sasami là hàng chuột ở, ở trước cái uh, ngực gà cách bóc sasami dạch dùng tay dạch đường bên này dạch đường bên này dùng dao đè cái phần gân ở đây và kéo ra bên này vậy đây rất ngon hàng chuột là còn súp này nay cô chữ cô chỗ đấy cái tên sắt và để rất ngon đấy vậy là xương liền xương và thịt liền thịt gân ngực chú ý không? あの、桃 あさばきってあの夜勤して皆さん面白いビデオを見て登録してとライクしてください tiếp theo cái video tiếp theo thì tôi sẽ làm là mổ cái đùi này và tổng ướp gia vị bằng cách nướng nướng đùi cho ngon thì mọi người xem cái ờ, video thấy hay thì à, đăng ký kênh là trực tiếp online nó sẽ mình có những cái gì mình sẽ sẽ chia sẻ hết cho mọi người và mọi người cùng à, thưởng thức cái gì mà quyết có chia sẻ trong cuộc sống xin chào mọi người cảm ơn mọi người bye bye